Hello, xin uh, mến chào quý bà con Minh Toàn đang uh, đi trên uh, cái tuyến đường uh, mà đi lên uh, cầu Bãi Cháy Để mà Minh Toàn lên cầu Bãi Cháy để quay cái video gửi đến uh, quý bà con của bác Cầu Bãi Cháy ở đây là thuộc uh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Về cầu bãi cháy thì uh, thu hút uh, và rất là nhiều người uh, đến đây để uh, tham quan chụp ảnh uh, về cầu bãi cháy cũng như là các cái uh, khu du lịch xung quanh cầu bãi cháy. và cũng ờ, bên cạnh đấy thì cầu bé cháy cũng có những cái câu chuyện ờ, huyền bí về cầu bé cháy mà quý bà con cô bác cũng có thể tìm thấy ở trên mạng để chúng ta ờ, hiểu thêm về cầu bé cháy à, quý bà con cô bác chúng ta đang đi qua cái khu phố 10 của phường bãi cháy đây là một trong những khu phố mà dành cho cánh mày râu tức là khu phố giải giải trí ờ, dành cho đàn ông đấy là được uh, cái tên coi đấy là được uh, các uh, cánh mày râu và các bạn trẻ uh, đặt thôi ở đây thì uh, như quý bà con cô bác uh, ban ngày thì người ta cũng có thể là cất cất biển nhưng mà cũng có những cái quán mà người ta sẽ để biển ví dụ như bia nhà nghỉ hoặc là massage hoặc là dịch vụ cà phê đây ví dụ như đây mộc lan đây đây, cà phê đây cái ban ngày đi trên cái phố này à, thì à, không thấy được à, các cái em gái xinh đẹp nhưng mà buổi tối đi thì các em gái xinh đẹp rất là nhiều đây cà phê đây cà phê viên lanh chỉ có trên cái khu phố này thì à, chỉ có mấy trăm mét thôi nhưng mà đến à, phải đến rất là nhiều quán à, dịch vụ đây lại cà phê giải khát đây nhưng mà ban ngày thì hầu như là người ta ít khi mà người ta mở cửa lắm quý bà con ạ các anh mà đến ờ, các anh và các ờ, chàng trai các thanh niên đến khu phố này thì buổi tối thì nhộn nhịp lắm đây lại một quán nữa đây để lên được cầu bé cháy thì ờ, Minh Toàn đi cũng quang đường cũng khá là dài đây đây là đi thẳng cầu bãi cháy còn à, rẽ phải là đi à, đền cái lân thì, à, Minh Toàn à, đi đến cầu bãi cháy thành ra Minh Toàn xin phép đã được đi thẳng trên tuyến đường này thì ờ, cũng đang làm đường nên mà cũng ờ, rất là vui và có nhiều xe chạy ra mong cái cẩm phả thành ra là quý bà con cô bác mà có lưu thông trên tuyến đường này thì cũng ờ, hết sức thì lưng cầu bãi cháy là có một cái cầu dẫn này cầu dẫn này đây cái ờ, đường xuống hà Long Bay đây quý bà con đấy, chúng ta mặt rẽ phải là chúng ta sẽ đi. lúc này chúng ta rẽ phải chúng ta sẽ đi vào ờ, cái đường đấy và đây cầu bãi cháy đây Đây, mến thưa quý bà con Đây là cầu vải cháy Và đằng trước mặt quý bà con cô bác là cái uh, cáp treo mà đi từ Hòn Gai mà sang uh, sang bên uh, bãi cháy này đi bằng cáp treo. Trước mặt là cái khu Hạ Long Bay. Ở cái trái này thì khá là nhiều uh, xe lưu thông qua Ở đây cũng là một trong những cái con cầu mà à, nổi tiếng về cái ờ, những câu chuyện những uh, huyền thoại những câu chuyện bí ẩn xung quanh cái cầu bãi cháy này có em gái xinh đẹp đi xe nguy hiểm quá cái tuyến đường ờ, trước mặt chúng ta là tuyến đường Bạch Đằng Bạch Đằng tuyến đường này sẽ dẫn uh, uh, chúng ta đi uh, đến Hạ Long Bay Đây, quý bà con các bác cũng có thể nhìn thấy cái tàu Đấy, cái tàu đang di chuyển ở đây Wow, phía bên này là phía bên ờ, hòn gai quý bà con này Còn uh, trước mặt chúng ta khu các cái núi xa xa mờ mờ là khu đấy là khu Vịnh uh, Hạ Long Hình như là Minh Toàn đứng đây quay uh, vlog thì uh, ai đi qua cũng nhìn uh, quý bà con ạ <laughs> có cái hai người này đặt xe nguy hiểm thế nhỉ em gái cười tiếp mắt dọc theo cái khu hòn hòn gai mà trước mặt chúng ta thì à, cũng là một trong cái à, khu à, mà rất là đẹp ở hòn gai cũng như là hạ long và cầu vệ cháy này thì nó có hai cái cột dây văng Đó, hai cột dây văng đứng trên cầu vệ cháy này cũng có một cái cảm giác rất là rất là sợ quý ờ, bà con ạ À, thứ nhất là về độ cao, thứ hai nữa là về những cái câu chuyện mà nếu mà quý bà con quan tâm thì chúng ta cũng có thể đọc ở trên mang những câu chuyện về cầu bãi cháy thì uh, Minh Toàn có đọc một vài câu chuyện và chính vì thế mà khi mà đứng ở giữa cầu này cũng thấy khá là khá khá khá là, là sợ À, ngày xưa thì à, cái cầu tàu mà đằng trước mặt chúng ta đấy là cái các cái cầu tàu để cho du khách à, đi lên cầu tàu đấy và đi ra ngoài à, Vịnh à, Hạ Long và cũng như là Cát Bà nhưng mà đợt này là các cái tàu mà đi ra Vịnh Hạ Long cũng như là Cát Bà là chuyển à, về hết à, phía dưới à, bán đảo Tuần Châu thành ra cầu tàu này bây giờ cũng rất là ít tàu không hầu như không có tàu luôn không có con tàu nào về du lịch ở đây cả Đây, ờ, như quý bà con của bác nhìn thấy cầu này cũng đang ờ, mới làm thành ờ, tôn với sắt đang còn chắc chắn lắm không như cầu Long Biên cầu Long Biên thì uh, quý bà con của bác nhìn nó bị han gì nhiều nhưng mà cầu này đang rất là chắc chắn